ở trong lộ trình của tướng ngày mai thì mình hướng dẫn chị là tạo danh bạ trước nhé cái danh bạ là cái gì ờ, như như chị biết đúng không ở trên điện thoại của chúng ta ấy đúng không ở, ở trên điện thoại là gì là có phần danh bạ điện thoại đúng không là lưu trữ tất cả các số việc trong điện thoại của chị bị lưu tối đa được là gì 500 số điện thoại đấy chính là danh bạ của chị đối với ở trên cái chơi bòn vậy à cái danh bạ này gì là để lưu trữ tất cả thông tin email của một chiến dịch anh chị nhé của một chiến dịch mình sẽ sau cho anh chị xem đây tab danh bạ tab báo cáo tab thư nháp và tạo đấy, đúng không đấy thì cái danh bạ này bước số 1 anh chị muốn triển khai bất kể một hệ thống email marketing nào là anh chị phải tạo cho mình cái danh bạ đầu tiên đấy, tạo danh bạ thì cái danh bạ này để lưu trữ tất cả email của một chiến dịch đúng không ví dụ à, mình tạo rất nhiều danh bạ đây đúng không ví dụ danh bạ xây dựng thương hiệu này có 9 email này hoặc là gì à, tặng sách đúng không là có 148 người vào nhận sách đấy đây chính là danh bạ này danh bạ sách phát triển bản thân này đấy à, danh bạ gì à, video marketing video zalo này chẳng hạn này đó à, bản đồ kinh doanh anh chị nhé bản đồ kinh doanh này đấy, bản đồ kinh doanh đấy thì tạo danh bạ để lưu trữ một chiến dịch anh chị nhé một danh bạ sẽ lưu trữ được một chiến dịch à, ví dụ anh chị muốn là sau này với bạn trình bạn tặng một cái gì à, tặng một cái nội dung để cho khách hàng họ à, tặng gì à, ví dụ như là ờ, cách gì ta à, các thủ tục à, mua đất nền đúng không ở Hồ Chí Minh chẳng hạn này thì chuẩn bị những gì đấy vì Trinh sẽ làm cho anh gì à, bộ video đúng không thì để khách hàng họ đăng ký nhận email ấy thì em sẽ tạo cho em một cái danh bạ tạo một danh bạ có tên là gì là tặng tặng miễn phí gì tặng miễn phí hướng dẫn gì và thủ tục mua gì mua đất nền tại Hồ Chí Minh đó anh chị nhá một chiến dịch là tạo một danh bạ cho mình cứ hình dung như vậy đó à, mình sẽ tạo demo cho chị một cái danh bạ ở trên à, phần mềm chatbot Bond. Ví dụ hôm nay mình uh, à, chuẩn bị mình sắp tới mình sẽ tạo ra một khóa học uh, khởi nghiệp chẳng hạn đúng không khởi nghiệp kinh doanh online một covid thì mình sẽ tạo ra một cái danh bạ này anh chị bấm vào danh bạ nhé danh bạ này đấy thì bạn luyện chú ý nhé à, luyện uh, triển khai hệ thống cho của nhìn nhàn đấy đó của nhìn nhàn anh chị luyện nhớ nhá ví dụ nhìn nhàn đang có khóa học gì nhìn nhàn anh xem nào, nhìn nhàn mà nhìn đúng không đồng ta hôm trước để à, à bạn nhàn bạn để đúng không bạn nhàn đấy đây mà thành nhàn đây anh thấy một cái banner đâu ta banner bạn nhàn để đâu ta à đây à, ví dụ là Nhìn Nhàn đang chuẩn bị triển khai đó là gì hỗ trợ mùa dịch à, tặng bạn khoa học miễn phí là kinh doanh online cho người mới đúng không đấy thì hôm nay mình sẽ demo luôn này à, để mua cái hệ thống của ví dụ làm cho nhìn nhàn đúng không trị giá 5 triệu 997 nghìn à, 5, 5 triệu 99 k 5 triệu 999 k áp dụng cho một trong người đăng ký đầu tiên đúng không từ 17 đến à, ngày à, ngày bao nhiêu đây à đến ngày 19 thì chị ba ngày như vậy đấy thì đầu tiên mình sẽ vào cái chữ các chất bòn trước đúng không mình sẽ tạo một danh bạ tạo danh bạ này mục đích mình nhắc lại nhé mục đích tạo danh bạ này tạo danh sách danh bạ này để lưu trữ email khách hàng cho cái chiến dịch này khóa học kinh doanh online cho người mới này luyện với anh Hoàng mới Trinh hiểu không hiểu chỗ này không sao không nói gì vậy mới tắt mic à alo hiểu hiểu thầy Bình ơi rồi đúng không em hiểu anh dạ. rồi đúng không đấy mình giải thích rất là cặn kẽ nhé để chị hiểu mình giảng rất chậm nhé để cho bạn luyện hiểu luôn đấy như là sắp tới là hai bát hai bot này tạo ra gì à, tạo ra một khóa học có tên là gì kinh doanh online chương trình mới thì mục đích đó là gì là để cho những người này đăng ký anh chị nhé lưu trữ email vào cái danh bạ này thì mình danh bạ mình sẽ tạo như sau là kinh doanh online chương trình mới đi mình sẽ tạo là tên danh bạ là kinh này kinh này à, doanh này nhớ chị nhá đừng để giấu nhé dây mạ anh chị à, thằng cái chatbot rất hay nó không cho ký hiệu ở tiếng việt anh chị nhá kinh doanh này online này uh, cho này người này uh, mới này đấy thì ngày từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 đúng không ví dụ cái bạn luyện để là gì 17 đến 19 uh, à, chấm 8 chấm 20 20 21 đúng không à, sau đó chị bấm vào tạo danh bạ giúp mình đó. ok đã tạo xong rồi anh chị nhé đó. thì chúng ta đã tạo xong cái danh bạ cho khóa học này đó. thì mục đích đó là gì là chúng ta thu thập email cho những khách hàng bấm đăng ký khóa học từ ngày 17 đến ngày 19 thì sau này anh Hoàng triển khai hệ thống của mình như vậy hoặc là Trinh có lớp học về bất động sản hoặc là gì là Trinh muốn tặng một cái à, chuẩn bị ra một cái dự án bán một dự án mới đúng không thì trinh muốn tặng cho khách hàng một cái phễu sản phẩm đầu phễu đó là gì là thủ tục hay là gì là một cái gì đó một món quà để khách hàng nhận đúng không thì trinh sẽ tạo những cái danh bạ như này đấy thì bấm lại danh bạ này à, danh bạ cũng nằm ở bên dưới chị này đây kinh doanh online cho người mới đúng không đây là hôm nay ngày 14 tháng 8 này đấy sau đó chị kéo xuống phần gì danh bạ chúng ta mới tạo xong đúng không anh chị bấm vào đây chuyển sang đây nhé chuyển sang đây này ở góc phải có cái dấu ba gạch này anh chị bấm vào kèm trung bình bấm vào kèm danh bạ anh chị nhé ok rồi tên danh bạ này à, anh, chị muốn sửa lại được tên được nha chị nhá muốn sửa lại được tiêu đề danh bạ đó là gì là cái này là khách hàng họ cũng thấy đâu mình để đây mình ghi để mình nhớ đấy chị nhé là khóa học uh, khởi nghiệp online khởi nghiệp online cho người mới mô tả thánh bại chị cũng ghi ABC cho mình copy để dán luôn cái này thì để chúng ta phân biệt được là à, đây là cái danh bạ chúng ta mục đích đó là gì mô tả cho cái danh bạ này tôi đề này đó ok loại này loại danh bạ chị bấm sổ ra này du lịch đại lý giáo dục làm đẹp sức khỏe này là ô tô truyền thông xuất bản và bất động sản này đấy ví dụ có trinh mấy hòa làm bất động sản đúng không thì chọn bất động sản hoặc bán lẻ này đấy hoặc chăm sóc sức khỏe à, ví dụ là gì hệ thống này chạy cho mục đích là về giáo dục đúng không giáo dục là muốn bán khóa học hạn hay là để khách hàng vào và đây họ nhận muốn học muốn đăng ký học thì anh chị đó là gì anh chị chọn cho mình giáo dục đó ngôn ngữ chỉ để tiếng việt cho mình nhé rồi ở cái phần đó là hiển thị địa chỉ biểu hiện trong chân chân trang thư có nghĩa là sao là khi khách hàng họ vào ấy ví dụ mình sẽ mở demo một cái một cái mail đi đây mail này nhé hôm trước nhận sách của mình nhé. xem có nhé sẽ ở dưới chân chân thư có ấy anh chị nhá là khi hàng họ mở thư ấy là ở bên dưới phần chân thư ấy nó có hiển thị này ở ờ, à, cái tên công ty đúng không Hồ Chí Minh là 700 ngàn nhưng hiện tại là mình đang tắt cái tính, tính năng hiện chân trên thư chân thư đi anh chị nhá là khi hàng họ đọc thư xong này họ kéo xuống là họ thấy cái thông tin uh, mô tả gì của công ty mình đấy hiện tại mình đang tắt đúng không bây giờ mình muốn bật lên thì anh chị bật lên đúng không công ty là data bịa education investment and development limit đúng không đó và chị có logo chị up lên nhé up logo công ty lên đó thì ở phiên ở dưới chân trang ấy khi cái hàng họ đọc xong họ kéo xuống a à, họ thấy được cái logo công ty của chị là thông tin công ty của anh chị nhá đó thì sẽ tăng phần gì tin tưởng hơn nên chị cứ để bật lên được giúp mình nhé rồi ở cái mục tiếp theo là gì à, bạn cần nhập một địa chỉ trang web mà logo sẽ liên kết tới có nghĩa sao ta biết bị up global lên đi áp global lên đúng không Áp global lên à, để đâu ta để được tốt đúng không mình, có một logo chẳng này logo rồi cái này to quá kích thước to quá mình tìm đây logo này đi đấy logo này dung lượng dưới một mê cho mình nhé dưới một mê à, định dạng là jpg hoặc png một gif anh chị nhé rồi khi chị nhập cái đường link website vào đây là khách hàng đúng không họ bấm vào cái logo ở dưới trên trang nó nó sẽ nhảy đến website của mình cái gì nhá ví dụ mình có một cái thông tin ở dưới đây đúng không có logo nằm đây khách hàng nó kéo xuống nó bấm vào cái hình ảnh đó là nó liên kết tới website của mình hoặc là anh chị có thể dán đường link Facebook mình vào đây cũng được nhá đó cái bình lưu ờ, đây là gì à, mình uh, mình à, lấy một cái website của mình đi đây sẽ copy website của mình vào nhá rồi dán vào đây Đấy chị nhá, khi cái hàng là nó bấm vào cái logo là nó nhảy sang cái web này luôn nha chị nhá. Đấy, sau đó bác chị bấm vào lưu là tổng quan nó bình Và đã lưu rồi. Chưa xong đó chị ơi, còn một phần hai phần nữa là, là chúng ta phải hiểu nhá và đến phần đăng ký này đến phần tổng quan rồi đúng không anh chị kéo chuột lên sau đó anh chị bấm ờ, một cái tab đó chính là cái tab đăng ký giúp mình đăng ký đây ok phần này quan trọng này mình giải thích lại cho này nhỉ. cái tab đăng ký nó rất là hay nhỉ à, ví dụ như này là mình có một cái website này đúng không mình tặng sách hàng tuần là khi chị nhập họ tên nhập email vào sau đó chị bấm nhận sách ngay đúng không thì cái phần gửi thông báo đăng ký này có nghĩa là như thế nào là khi có một khách hàng ấy họ nhập họ tên họ nhập địa chỉ email họ bấm nhận sách ngay đúng không thì nó sẽ thông báo về email của mình là có một khách hàng tên là gì email là gì mới đăng ký và nhận sách hàng tuần anh chị nhé đấy vì ví dụ sau này anh Hoàng chạy uh, rất nhiều data đúng không họ bấm vào rất nhiều thứ bấm rất nhiều thì nếu anh hoặc bật cái tiếng nàng lên thì nhảy tương tương liên tục thì nó rất khó chịu thì chị cứ tắt đi cho mình phần này là mình giải thích lại này có nghĩa là khi chị nếu mãi chị gạt sang đây đúng không gạt nút này có nghĩa là sao là khi cái hàng họ bấm họ tên này địa chỉ mail để họ nhận một cái gì đó của anh chị hoặc đăng ký một cái gì đó của anh chị thì là tất cả danh sách hàng nó báo về email của mình à, à có một cái hàng mới đăng ký đúng không ví dụ mình có một email đây mình sẽ mở email của mình lên đúng không nó, nó sẽ thông báo như này đầu ta đã cho phần phần thùng rác đâu gì nhé đây đây thùng rác mình xóa bớt mình xóa chỗ nào ta thùng rác và cái mèo này không ta bị xóa hình như nó xóa mất rồi à phần thùng rác lại thế nào à đây thư rác đây à đây đây chị xem này đây thùng rác đây anh chị nhé là khi có ai đăng ký gì đó này nó báo đây bị xóa bớt đây là có một bình luận mới có một gì đấy là nó báo cái tự như này nhé đó anh chị nhé anh chị tắt đi cho mình đi còn nó báo về thành nhiều lắm anh chị ơi nó báo thông tin như này này giấy đọc luôn đó mình lỡ mình hôm trước mình bật thử anh chị ạ bật thử lên là gì là nó gửi về hảo loạn cái này chị rất là đông như này cho nên mình uh, sẽ tắt nó đi đó chỗ này anh Hoàng hiểu không Trinh hiểu không hiểu rồi ừ, đúng không mình làm rất chậm nhé luyện hiểu không luyện hiểu luyện gọi cho mình số 2 nào gọi số 2 đi hiểu rồi đúng không vì phần này có bạn Trinh nữa là nữ đấy rồi tiếp theo là phần yêu cầu xác nhận bổ sung chọn hai lần à, <laughs> thì chị cứ bấm bật lên đăng ký website đúng không nào đăng ký qua đây này à không phải à, chỗ này là API nhé mình kết nối này bằng API anh chị cứ bật hết cho mình đăng ký website này đấy là phần yêu cầu xác nhận bổ sung đấy Đã chọn hai lần này nó nói gì đây là khi bạn kích hoạt một hoặc tất cả tùy chọn tất cả các liên lạc mới của bạn những người đã đăng ký sử dụng phương thức được chọn sẽ nhận được một email xác nhận à, cái này rất tuyệt vời này là mình sẽ bật hai cổng lên đúng không bây giờ sau này anh chị có một website đúng không một website mà anh chị có một cái form có một cái form của gì của cái chatbot nhé thì sau này mình hướng dẫn chị là tạo cái form của cái chatbot và nhúng lên website này còn, còn cái form này ấy, cái form này là form mặc định của một cái plugin của mình chị nhé cái đây là cái form đăng ký form đăng ký là mặc định của một cái plugin tên là Elementor nhé nó có cái form này còn sau này anh chị có thể tạo cái form mặc định tạo cái form ở trên cái chết bon này anh chị nhúng vào đây được nhé đó nhúng nhúng vào đây được đấy anh chị hình dung đúng không à, đăng ký qua API đấy thì hôm nay mình hướng dẫn chị đăng ký qua API này đấy thì chị cứ bật hết cho mình bật cả hai có nghĩa là sao đây là cái form cái form này là không phải là gì của cái chatbot đây là cái form mặc định của một plugin đó là Elementor mình hướng dẫn anh chị sau anh chị nhé thì phần này anh, anh Hòa với Trình sẽ làm được phần này rất là đơn giản thôi hướng dẫn bằng Elementor đó thì có nghĩa là sao thì để kết nối giữa phần mềm cái chatbot với cái form của cái plugin Elementor để tạo ra website này thì anh chị cần thông qua một cái cổng là cổng API anh chị nhé cổng API thì xin mình sẽ có video rồi đấy hôm nay mình gửi video trên nhóm đấy là hướng dẫn kết nối là thông qua cổng API anh chị nhé API thì chúng ta phải lấy API của uh, của thằng cái chatbot để chúng ta dán gắn vào đây này gắn vào, gắn vào cái API của cái plugin Elementor này bây giờ mình vào thử website Elementor nhé đây website làm bằng Elementor lần đát vân vân nó bằng nhiều thứ lắm đây là website uh, à, khóa học đấy bán sản phẩm số chị nhé và mình vào đấy đúng không thì Elementor đúng không anh chị vào phần cài đặt cài đặt này tích hợp này tích hợp nhé đây anh chị xem này cái chatbot này chị nhé cái chatbot nó có API này thì chúng ta sẽ dùng cái API lấy API trên cái chatbot này là chúng ta dán vào cái API của Elementor này đấy sau đó là, là chúng ta là chúng ta bấm vào vào ok là xong nhé anh chị nhé còn không thì anh chị sử dụng cái form của form của cái shipbon nhé là sau đó anh chị nhúng nhé sau đó anh chị nhúng vào đây này nhúng vào website đấy tuy nhiên là cái form của cái chất bon nó không đẹp bằng cái form của thằng Elementor chúng ta tự tạo như thế này anh chị nhé đó thì anh chị cứ bật được cho mình đấy mình nhắc lại phần này rất là kỹ nhé đó. Dạ. chúng ta bật cái nút này lên mục đích nó là gì là khi cái hàng gì khách hàng ấy họ bấm họ bấm vào nhận sách đúng không bấm nhận sách chẳng hạn này thì sẽ có một cái mục một cái thông báo này anh chị đọc này họ phải cần xác nhận một cái bước nữa chị nhé là có muốn nhận sách thực sự không là để chúng ta gì để chúng ta phân loại khách hàng là có có chuẩn hay không đấy nếu chị bật cái nút hai nút này lên ấy thì nó sẽ có một email như này email của cái chatbot nó gửi như này đây nó sẽ gửi về gì đây gửi một, một cái tin như này là cảm ơn bạn đã đăng ký nhận sách hàng tuần đúng không thì để xác nhận việc đăng ký của bạn bấm vào link sau đấy em vào chú ý nhé hình dung cái này nhé bấm link sau đúng không bấm link sau Đấy, thì khi khi chị bật cái này lên có nghĩa là để khách hàng gì họ bấm xác nhận là gì à tao muốn nhận cuốn sách này tao muốn nhận món quà này Đấy, hoặc là gì tôi muốn tham gia khóa học này thực sự tham gia ấy. có những người thì họ bấm nhưng mà họ chỉ chơi chơi chơi anh chị hiểu không Đấy, thì anh chị phải tạo bật hết cho mình cái này để để chúng ta phân loại khách hàng luôn làm bạn có muốn thực sự gì học khóa học của tôi hay không hoặc là bạn muốn thực sự nhận cái món quà mà tôi tặng bạn hay không đó rồi tiếp theo đến quản lý các trang liên hệ bạn thấy đây nó nói gì đây chúng tôi có thể lưu trữ một số trang trên máy chủ của mình hoặc là bạn có thể tạo trang riêng của bạn và liên kết tại đây đây cái trang xác nhận đây này anh chị xem này cái trang xác nhận đúng không mình bấm vào xem trước này nó nhảy ra cái trang mặc định này à cảm ơn bạn đã đăng ký đúng không đó thì đây là cái là cái trang mặc định của thằng reset bond có cái trang tùy chỉnh có nghĩa là sao có nghĩa là khi cái hàng là nó bấm vào link này này bấm vào link này thì nó sẽ nhảy ra gì nó sẽ nhảy ra cái trang này này chị này cái trang cảm ơn như này đấy anh chị hiểu không hình dung nhá tư duy xíu rồi nhà chị sẽ dần sẽ hiểu thôi không sao cả làm nhiều sẽ quen mà ừ, tại sao lại như vậy còn cái URL tùy chỉnh này có nghĩa là sao bây giờ mình uh, mình lấy một cái url ở trên đây đi cảm ơn chạm này cảm ơn này xem ra trang nào không trang này trước mình chưa tạo trang cảm ơn để mình vào lại xem nào bảng tin Gọi điện cho nhớ mình nhớ mình chạm tạo một cái trang cảm ơn mà mình gán thử nhé lỗi mạng à của tự rất mạng sao có mạng lỗi server rồi để xíu mình lỗi lỗi server xíu không sao vậy lỗi server rồi sao lỗi server ta nó hot à? Vừa vào được xong rồi, em không vào được. Mình thì vào trình duyệt khác nè Trang chủ này. Sẽ phải lỗi uh, server của bên uh, website này không? À, lỗi server về bên đấy anh chị nhá. Do lỗi hot rồi. Để xíu mình sẽ kiểm tra hosting ở trên trên đây. Lỗi hosting. Không sao cả nhớ lại này cái URL tôi chỉnh là anh chị có thể gắn là chị có thể tạo một landing page cảm ơn nhé để dán vào đây hoặc là anh chị có thể dán vào website vào đây cũng được này bình ờ, thọ thanh bình com đúng không vì sao chép đường link của website này và bị dán vào đây đấy là khi cái hàng gì họ bấm vào cái đường link xác nhận đúng không là nó sẽ nhảy nhảy sang cái website này đó bấm xem trước này anh chị xem nhé à đây lộn khi bấm bấm vào xem ấy nhớ lại này khi cái hàng họ bấm vào vào vào đường link xác nhận này là nó sẽ nhảy sang cái website này phạm thành bình này Đấy, anh chị chú ý nhá đó đây luyện hiểu không luyện đây bấm số 3 cho anh như nào bấm số 3 mọi người hiểu bấm số 3 đi hiểu thì bấm số 3 à, nhưng nhắc lại số 3 hiểu rồi anh Hoàng hiểu rồi đúng không nhắc lại này khi cái hàng gì khi chúng ta bật hai nút này lên này API hoặc là cái web này là yêu cầu cái hàng gì họ phải bấm một lần nữa chị nhé bảo sao bấm lắm thế mẹ bấm nhận sách rồi đúng không chưa gửi sách nó lại gửi về một cái tin là gì là cảm ơn mà vui lòng bấm vào link này thì mới nhận được anh chị ạ để chúng ta phân loại khách hàng luôn lọc luôn và xem mày có muốn nhận thật sự không đó, mình nhắc lại đấy đấy sau đó là gì họ bấm vào link này sau này bấm vào link đây đúng không thì nó sẽ nhảy sang cái trang này trang cảm ơn này nhé mặc định của cái chatbot hoặc là anh chị có thể là gì tạo một cái trang cảm ơn tùy chỉnh ở trên uh, landing page ở website của anh chị là khi họ bấm vào cái đường link này nó sẽ nhảy ra cái website phạm thanh bình com này ví dụ như vậy nhé đó để mình xem cái tabi ghi vào chưa nó đang bị lỗi hệ thống chưa vào được chưa vào được để kiểm tra lại hot có thể là khách hàng nó bấm vào nhiều quá mình đang quảng cáo nhé mình đang quảng cáo mà ở landing page bằng cái cái này đấy anh chị ạ xíu kiểm tra lại hot cái rồi bây giờ mình sẽ demo nhé à, việc đây đây là một cái form mặc định của cái website này không phải cái form mình tạo bằng à, cái chuyên mòn đâu mình sẽ lấy một cái email mới đi email mới nhé một cái email ở đây một cái email mà chưa nhập bao giờ chẳng hạn này email nào nhỉ email đây Ngọc Trình đây email này nhé, mình sẽ copy được chỉ email này dùng Ngọc Trinh để nhận quà nhé rồi mình sẽ vào cái đây mình sẽ nhập mà họ tên là gì Ngọc Trinh nhé chị nhé Ngọc Trinh đây Ngọc Trinh và mình sẽ dán email Ngọc Trinh này vào và mình bấm nhận sách này nhận sách nhá ok đăng ký thành công là mình mở lại cái Ngọc Trinh sẽ bấm mọi hộp thư nó gửi chưa đợi xíu chị nhé trên rồi, ừ. ép làm lại gửi chưa nào gửi chưa nào phải đúng email ta hay lộn email à đây phạm thanh bình chị nhận đây này ai rồi sẽ gửi cho ngọc trinh một cái địa chỉ email này đây là yêu cầu đăng ký này đúng không cảm ơn đấy có logo này cảm ơn bạn đang đăng ký hàng tuần này đúng không đấy thì đây chính là gì đây này trang xác nhận này anh chị nhé, trang xác nhận này thì bây giờ mình bấm vào phần gì vòng tranh này đúng mình bấm vào xác nhận đúng không mà sẽ nhảy ra một cái form mặc định nhảy ra một cái form mặc định của cái chipboard anh chị nhé đây cảm ơn à tabi anh chị xem này à tabi vào rồi này nhảy sang cái trang cảm ơn của tabi này hôm trước mình mình thiết lập anh chị xem này đấy cảm ơn bạn đã đăng ký nhận sách này à, vui lòng kiểm tra trong hộp thư quảng cáo này hoặc spam để nhận được sách nhé đó và đã anh Hoàng hiểu rồi đúng không vì như này có nghĩa là sao tại sao nhảy ra cái landing page này có nghĩa là chúng ta đây, đây mình dán đường link tabi này vào này sao chép này bị dám đây nhá dám đây này đấy tức là khi cái hàng nào nó bấm này nó bấm vào đường link này này là nó nhảy ra cái tabi chấm edu sẽ cảm ơn này anh chị hiểu không đấy vì mình bấm vào lưu đặt và đăng ký này lưu lại xíu rất là hay là gì nhá rồi cái phần hủy đăng ký này tiếng này là dành cho khách hàng nhé thì uh, khách hàng họ không muốn đăng ký thì họ sẽ thấy một cái thông tin như này đấy thì uh, muốn hủy đăng ký thì họ bấm hủy đăng ký chị nhé họ không muốn nhận thông tin uh, từ uh, khóa học này đúng không đấy. thì họ sẽ bấm hủy đăng ký cái này chúng ta không để ép khách hàng được anh chị nhé họ không thích họ bấm hủy đó là sau khi khách hàng bấm bấm hủy đăng ký đúng không thì nó, khách hàng nó, nó sẽ nhảy sang là cái trang hủy đăng ký thành công này bấm xem trước này để xem này này thì nó hiện ra một cái form để để khách hàng uh, chọn này là bạn nhận quá nhiều email trong nói chung hay gì có email rác này vân vân hoặc lý do khác đấy thì cái này là khách hàng sẽ thấy nhé tức là khách hàng họ bấm chữ hủy đăng ký không muốn nhận email của anh chị thì bấm chữ hủy xong thì nhảy sang cái tab này đó sau đó chị bấm vào lưu đặt cho mình đấy thì mình đã gì hướng dẫn chị là gì cài đặt cái danh bạ rồi nhé chị nhé cài đặt danh bạ rồi à, phần này là mọi người hiểu không hiểu hiểu không để mình giải thích lại đi trinh anh hoàng hiểu không hiểu thì mình đây rồi đúng không quan trọng lắm cái phần này gì phần này thì bí mật thì chị nhé vì cái phần mềm này uh, bí mật cho này bí mật bí mật thì là bạn luyện à, biết cái này rồi thì luyện triển khai hệ thống của nhìn nhàn nhá đấy thì sau này là vì sau này anh sẽ đào, tạo cho bên hệ thống nhìn nhàn về, về cái phần phần này nữa chẳng hạn này thì luyện sẽ yểm trợ cho anh bình nữa mà mấy phần này phần chuyên sâu nhé phần chuyên sâu hơn thì mình à, phần sâu nữa nhé rất rất sâu sâu ấy thì mình sẽ cốt trình riêng cho hòa mới trình cái phần này nữa thì khi các bạn ở quý 4 ấy là các bạn tạo lớp học và các bạn là hệ thống sơ chuỗi lại với nhau ấy hay lắm anh chị ơi à, ví dụ là khách hàng nhỉ mình nhắc lại này khách hàng nó nhận email rồi đúng không nó nhận email hàng loạt email rồi bây giờ là hàng loạt email này đây mình sẽ mình tặng sách cho bạn này đúng không từ hoa này nó bấm tải sách đơn quá yêu quý mình rồi chẳng hạn này email sau đó mình bán hàng bán khóa học đúng không bảo ông này rất là hay đó rồi sau đó thì bạn bạn này bạn bấm đăng, đăng ký khóa của mình nhưng bạn chưa chuyển khoản chưa chuyển khoản đúng không thì thằng thằng cái chatbot này nó có nhiệm vụ như này à hai hai tiếng nữa mà mà chưa lên mày chuyển khoản nó nó sẽ thông báo bằng tin chứ à, ờ, trích nhơi à, ờ, hoàng ơi hoặc là gì luyện ơi chỉ còn 2 giờ nữa thôi là chương trình ưu đãi kết thúc rồi vui lòng bấm chuyển khoản nhé đúng không đấy thì tự động cái mèo nó nó, nó sẽ gửi thông báo như vậy còn mà các bạn gì à, ờ, muốn set up một cái tên gửi mail đúng không gửi mail là còn hai tiếng nữa mà song song thì song song với mail chat gửi gửi song song cùng ý, thì các bạn phải sử, sử dụng thêm một cái Zapier đấy nhé đấy nãy mình nói đúng không đó là gì là thông báo là Bình ơi Trinh ơi chưa chuyển khoản đúng không thì các bạn set up một cái tin tự động nhé cái, cái, cái này mình set up sẵn rồi đúng không khách hàng chưa chuyển khoản thì chúng ta đưa vào cái lộ trình là gì là thông báo ưu đãi còn giờ vàng còn mấy mấy tiếng là hết hạn nhé đấy sau, sau đó chúng ta sẽ up thêm một cái đẩy dữ liệu từ gì đẩy dữ liệu từ cái chat bon qua mẹ chat mẹ kinh khủng không chị ơi đó là gì là hai thằng này mẹ chăm sóc song song à bình không đọc email đúng không rồi ta, ta sẽ gửi cho mày mẹ chat nữa chatbot qua facebook nữa thì nguy hiểm không chị ơi khách hàng không lối thoát luôn bảo ôi vậy á thì sau này mình còn có cả cái phần gì SMS nữa anh chị nhé <laughs> còn là kết nối SMS rồi có nghĩa là sao là khách hàng chưa chuyển khoản đúng không đấy vừa gửi email này vừa gửi à, qua Facebook này lại vừa gửi qua qua điện thoại nữa có chuyện ba thứ nguy hiểm không trên những nguy hiểm không đấy SMS thì mình sẽ hướng dẫn chị sau nhé khi là chị đã nhận những hai này rồi mình hướng dẫn chị là sử dụng SMS nữa để gửi là thông báo nhé à, hoặc là gì chúc mừng uh, anh Hoàng đã đăng ký thành công rồi. cảm ơn cảm ơn anh Bình đã mua gì mua căn hộ bên em đúng không rồi gửi mail này gửi gì chat này gửi tin nhắn khách hàng sẽ xúc động chị ạ đấy thì chúng ta chăm sóc khách hàng kiểu đó thì nó sẽ tốt hơn đó thì trong lộ trình này chúng ta sử dụng hai cái này là rất là ngon rồi ở trinh thì hay không trinh ơi nguy hiểm mong trinh nguy hiểm đúng không quá nguy hiểm đấy rồi tiếp theo là sau khi cài đặt danh bạ xong đúng không cài đặt danh bạo xong này một cái bước quan trọng đó là gì mình sẽ tạo một cái phễu automation nhé tạo một phễu automation đấy tạo danh bạ xong rồi còn mấy cái phần mà phần uh, cơ bản mình, mình bấm vào tổng quan trở lại nhé bấm tổng quan trở lại này rồi đây tổng quan cái trang chủ trang chủ của cái trên chatbot đây ờ, là chúng ta thấy được cái danh bạ đúng không còn mấy cái phần là phần tạo biểu mẫu tạo tin tạo trang link thêm mình lại đây là tạo trang link là tạo lên landing page anh chị nhé, landing page đấy landing page thì trên đây là tạo được landing page miễn phí này tạo biểu mẫu là tạo cái form đấy chị nhé, tạo cái form để chúng ta gắn vào đây này gắn cái form vào đây này nhúng form vào đây những cái, cái form của cái chất bon nếu chị làm ấy làm chuyên nghiệp ấy nó sẽ đẹp còn là bình không thích làm bằng form của cái chất bon là mình làm cái form bằng của cái plugin ở trên đây luôn sau đó thông qua tổng API mình nhúng vào nó là xong nhá bảo tại sao anh chị gì à, bây giờ một, một ngày thử đi thử uh, bấm uh, bình gửi link cho chị anh chị uh, nhập thử nhận được quà à, anh anh Hoa nhận rồi nhỉ luyện uh, luyện nhận thử xem nhận sách được không gửi cho luyện đấy à, luyện uh, bấm vào đây nhận sách cho anh hàng tuần gửi cho luyện cuốn sách nhé đấy tuần nào cũng gửi anh chị ạ mà ui sao quan tâm thế nhỉ hay là không biết là mình gửi tự động đâu là tuần nào mình gửi tự động hết set up một lần gửi cả đời cứ ai vào đây cái đúng không cứ nhập thông tin email vào nó gửi tự động gửi cả đời được chưa gửi vậy mãi cắt bớt đi nhá bước này đi rồi ở ờ, danh bạ chúng ta mới tạo đây đúng không đầu ta khóa học đây đúng không là, là cái này là danh bạ này đúng không ừ. à, danh bạ bấm danh bạ này đây khóa này đúng không danh bạ này là anh chị cũng có thể bấm thêm liên lạc nhé ví dụ là anh, anh Hoàng có một cái data danh sách hàng mà ở bên ngoài ấy. ở bên ngoài anh anh chị là có thể bấm vào thêm liên lạc đây nhé chúng ta thêm một địa chỉ email vào chị nhé đó anh chị muốn add vào danh bạ nào anh chị bấm vào đấy à, ví dụ có trường hợp xảy ra như này có trường hợp xảy ra như này à, ví dụ là gì ở trong lớp học này đúng không ở trong lớp học này mà nhiều khách hàng ấy nhiều học viên họ không gì họ không kịp đăng ký ở trên cái biểu mẫu mà chúng ta gửi đấy và là họ nhờ nhá họ họ nhờ đại lý bạn đang đăng ký dùm ấy thì bạn luyện chú ý nhá bảo ví dụ, bình học viên đúng không bảo chị như nhà nơi à, bình không kịp đăng ký ở trên cái form ở trên đường link như này đấy ở trên đường link này thì uh, à, mình chỉ email này thôi vui lòng gì thêm mình lịch học với gửi cho mình lịch học qua email này với thì các bạn có thể vào đây các bạn chọn danh bạ đúng không đây là các bạn nhập địa chỉ email khách hàng vào đây họ tên họ vào đây là anh chị, anh chị bấm vào thêm liên lạc nhé là tự động sẽ gửi cho khách hàng một cái email anh chị nhé đây phần này rất là hay nhé thêm liên lạc đấy anh chị lên đây nhé lên website của mình và email marketing này chị đọc kỹ cho mình ba phần phần một phần hai phần ba hướng dẫn rất là chi tiết đấy ở trong nội trình này mình sẽ không nói nói sâu sâu quá nhé, để tránh mất thời gian của anh chị